Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Duy Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở lần này thì uh, Khải vừa rồi đánh Tống Kim và được top 3. Đó, cho anh em cùng xem sơ qua. Đó, 128k, 174 mạng. Giết đầu sơ 10 và tử vong 30 lần. Tử vong cũng khá là bình thường anh em mà không phải quá cao anh em. Liên chạm 35. Đó, anh em cùng xem xem qua top 1 đến top 10 đá dưới hình nhỏ đang cậu các view ờ, con lông đao mất ờ, vào năm một tật rồi thì phải khả thì ờ, chưa có cuốn nào đang muốn mua nhưng mà mất quá này mày mình làm con lông đao caravan thiên nhẫn tam nát con lông đao 14 Rison giỏ đang một đợt phong là phải nhận biết một cổ hạt là giỏ đang anh chơi kề chơi là không biết phải gì luôn rồi thì hôm nay khải được top 3 anh em và ở set đồ này khải muốn sau là cho anh em xem tại vì sao nó một số có một số đồ nó bị lạ nó bị mới nè nó bị nó được gọi là khải mới sắm đó, cho anh em xem khải mới sắm mình sắm chỗ nào đây à, mới sắm đây nói chung thì uh, cái đao á thì ông nói rồi cái đao này thì ở video trước khảm cho anh em xem cái đao là tóc độc sắc 30 này. đây nè cái đao tóc độc sắc 30 đây cái đao tóc độc sắc 30 này đó ok chưa đao tóc độc sắc 30 đây đó rồi uh, gia chiên kháng cảnh năm à, bao tay chón nói chung là hiện tại khải có 60 chón anh em khải bỏ hiệu ứng chón rồi nhấn sức mạnh sinh lực nội lực nhấn sức mạnh sinh lực nội lực đó rồi đặc biệt ở đây là cái áo này mà cái áo quá chất luôn à, minh tiến lê lê minh tiến à ok anh anh minh tiến lê vừa gửi em 200k ok anh ơi và cái áo phục hồi 49 đặt móc 47 nha năm áo khá đẹp luôn áo hôm qua khải mới đấu trong bang một triệu anh em à một triệu vì em đồng cái áo này rồi cái đao này hôm trước khải mua ba triệu rưỡi đó rồi nón này thì một kim, một kim là khoảng 70 nghìn. Bao tay này 5 kim thì khoảng 400 ờ, nghìn. Đó. Cũng 300 300 nghìn. Rồi đai lưng này hôm trước hãy mua 7 kim thì khoảng 500 ờ, nghìn. Giày này mua 5 kim khoảng 4 300 nghìn nữa. Chung là rẻ thôi nè. Nhẫn này 200 ờ, nghìn. Nhẫn ở nhẫn này 70 nghìn. Nhẫn này 70 nghìn, nhẫn này 2 200 nghìn. Rồi. Ngọc bội này Khải mua là 300 nghìn Việt Nam đồng đó thì nói chung là tổng sức đồ này gần tới 5 triệu nè tổng sức đồ của Khải gần tới 5 triệu thôi ba triệu rưỡi dưới này một triệu là 4 triệu rưỡi à 5 triệu hơn mấy cái đồ lệch vạch này vài trăm nghìn nữa là 5 triệu hơn nữa nè đó hôm nay được top uh, à, 3 tống kim cho nè, lần đầu tiên mà hôm qua thì Khải được top 2 hôm nay thì được top 3 nè em có vẻ tầm này con cải đánh nó có vẻ ổn ổn hơn tí rồi nè đó cho nên em xem tổng sơ qua set đồ lại lần nữa ổn ổn hơn tí rồi đó rồi, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải like chia sẻ cho anh em ơi. Vừa rồi được top 3 được thêm một kỹ mạch nạ kỹ năng một cấp anh em ơi. Vì hiện tại Khải lúc nãy Khải được một kỹ năng thôi. Và bây giờ Khải đã lên được hai kỹ năng vốn có anh em à. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Cắn lắc hay lực tây Khải lên 500 mấy lần anh em. Hôm nãy thì cái một kỹ năng thôi. Vừa rồi được top là được thêm một kỹ năng nữa, quá ngon. Rồi ok. Anh em xem video đừng quên ờ, ủng hộ những video mà Khải sáu đồ ờ, hàng ngày vào lúc 11 giờ 15 những cao thủ tống kim Khải sẽ soi tiếp anh em xem nha. Hôm nay Khải định soi mà không kịp giờ nên mà tại vì Khải soi Khải xong là hết giờ mất á. Giờ có đi phong đoạn anh em ơi.